sao em không vào cái nhóm kết bạn Sơn La ở ờ, Vân Hồ có một nhóm kết bạn Sơn La em vào đó nhiều em có vào mà ờ trong đó có anh Khánh á anh Khánh là anh, anh Phong vâng. à, rồi rồi tưởng người lạ em là người quen anh không biết ha ừ. tức là anh về nói anh Khánh phải kết kiếm ờ, người yêu cho Giàng Thị Lam bởi vì Giàng Thị Lam hiện giờ đang ờ, rất là em nghe nè bởi vì Giang Thị Lam bây giờ rất là cô đơn bơ vơ cô cút vậy anh Khánh phải kiếm người yêu cho bạn Lam càng sớm càng tốt đúng không đúng à, rồi anh sẽ nói anh Khánh kiếm người yêu cho em ừ. Vâng. rồi anh cảm ơn em